Oh. kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện phẩm thứ 11 địa thần hộ pháp lúc đó vị kiên đao địa thần bạch cục đức phật rằng à, bạch đức thế tôn từ trước đến nay con được trưởng chiêm nguyện đảnh lễ vô lượng vị đại bồ tát đều đã như bậc trí tuệ thần thông lớn chẳng thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sinh ngài địa tạng bồ tát đây so với các vị bồ tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng bạch đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát đây có nhân duyên lớn với chúng sinh như quái ta bà như ngài như trong ngoại chiêm phụ đề như ngài phổ hiện ngài quan lâm ngài dĩ nạp cũng hóa hiện ra trăm nghìn thân để độ chúng sinh trong giáo đường nhưng chỗ phát nguyện của các ngài có lúc còn hạn mãn ngài địa tạng bồ tát đây đã phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sao được trải qua số cát như trong trải qua số kiếp như số cát trong trong nghìn nước sông hằng này cái tôn con chém chúng con xem xét chúng sinh ở trong tuổi hiện tại và tuổi mai sau nơi chỗ ở phương nam chỗ nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong vùng đất của mình ở mà có thể dùng lên đất đã che gỗ mà dựng lên cái khám khai thất trong đó có thể họa vẽ đúc nán hình tượng địa tạng một tát đốt à, cho có có thể họa vẽ à, dùng vàng bạc đúc nắn hình tượng địa tạng một tát đốt hương chiêm để cúng dường người khen thời chớ cửa của ấy được 10 à, điều lợi ích những gì là 10 điều một là đất cát tốt màu hay là nhà cửa an ổn của mãi mãi ba là người đã chết được sinh nên con trời bốn là những người hiện còn được sự lợi ích năm là có chi ứng tội ý cả sáu là không có tai nạn về nước và lửa bảy trừ thạch với hư hao tám rất là đất mộng khí là khi ra nước vào thường có thần theo bảo vệ mười là thần bậc thánh nhân <clears throat> bạch đức thế tôn tất cả chúng chúng sinh uh, tất cả chúng sinh trong tuổi hiện tại nay và vị lai sau trong phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự sự cúng dường ngài địa tạng như thế thời được lợi như vậy uh, vị kiên nào địa thần để bạch bạch cùng đức phật rằng bạch thế tôn trong đời sau này nếu có cải thiện nam người thế nào trong phần đất của mình cư trụ mà có kinh điển này của hình tượng của đức địa tạng một tát người đó có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tạng một điện tạng một tát thời con dùng thần lực của con hộ vệ người đó cho thế các sự tai họa như nước lửa và trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ vân vân thể để tiêu sạch đức phật bảo vị kia nào địa thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần các các cái ấy bằng vì cớ sao vì đất đai trong cõi riêng phủ đề đều như ông có triệu cho nên có cây cát đã nuôi mẹ cha nó thóc gạo của và tất cả những thứ từ đất mà ra đều nương sức oai thần của ông cả đây ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài địa tạng một tát thể công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần nữa nước thần nước thường này địa thần này địa thần trong đời sau nhưng có kẻ thiện nam người tự nơi nào cũng dừng nguyện tạng địa tạng một tát và đọc tụng kinh nguyện ngày và chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh địa tạng một tát một nguyện đã dạy thầy ông nên dùng thần thực của ông gọi việc người đó cho đệ chất để chữa để cho những sự tai họa à, à như không à, ta, những sự tai họa và những sự sự không có ý đến tai nghe muốn là cho họ phải chịu chẳng phải gì chẳng riêng mình không hộ chỉ người ấy cũng có hàng quyến thuộc của pháp vương đấy thích quyến thuộc của chư thiên hộ vệ người đó tại sao lại đặng các vị ngọc hiền thánh ủng hộ như vậy đó để do người ấy chiêm lễ kính kiêm lễ người khen cúng dường hiện tạng của ta và đọc tụng kinh của người này tự nhiên được rốt giáo ra niệm biển khổ chứng đạo đến bàn an vui vì tán vì thế đặng ngộ cách lớn lao như thế ha ha ha un sam mô ni so ha